uh, ờ, Mayton OK một đơn vị chuyên phân phối những mặt hàng uh, sinh lý chính hãng với giá tốt nhất hiện nay thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề đó là cách làm cương cứng cậu nhỏ cho những người đàn ông có cậu nhỏ không lên được để các bạn đi về cái dòng sản phẩm này à, là một cái nhóm những cái dòng sản phẩm mà hỗ trợ cường dương giúp cho nam giới chúng ta có thể quan hệ lâu cương cứng cậu nhỏ một cách tối đa có thể tự tin hơn khi mà quan hệ với những người tình của mình các bạn nhé thì về cái vấn đề mà kém cương cứng hiện nay à, đa phần nam giới đều mắc phải đó là một cái tình trạng chung khiến cho các bạn à, mất tự tin cũng như là khi mà gần gũi người bạn tình của các bạn đó thì nàng sẽ cảm thấy không được hứng thú mấy đó thì để mà kích thích được cái cậu nhỏ mình cứng lên cũng như là to hơn và đạt cực khoái hơn khi mà quan hệ đó thì Big benic của Mỹ là một trong những cái dòng sản phẩm mà hỗ trợ đang được rất là nhiều quý ông sử dụng với à, ba uh, viên nén như thế này các bạn ạ à. để mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé đây các bạn thì một viên như thế này á, thì khi các bạn sử dụng nó có tác dụng lên đến 72 giờ đồng hồ tương đương là gần khoảng 3 ngày các bạn nhé thì các bạn sử dụng cái thuốc cường dương này của Big Panic này đây là một trong những cái dòng sản phẩm chính hãng mà được hệ thống bên mình nhập khẩu trực tiếp à, sử dụng an toàn hiệu quả tác dụng cao giúp cương cứng cậu nhỏ nhanh chóng và phù hợp đối với tất cả những quý ông trung niên cao niên thậm chí là nam giới đang mắc cái tình trạng là cậu nhỏ không lên được đó các bạn ạ à. đây các bạn thì nếu như các bạn uh, quan hệ mà khẩu nhỏ không lên được thì người phụ nữ sẽ cảm giác rất là khó chịu đúng không ạ à? hay các bản thân của bạn cũng vậy thì để mà hỗ trợ thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái dòng sản phẩm thuốc cường dương Big Panic này hãy thử sử dụng nó các bạn nhé tại vì chính bản thân mình cũng đã từng trải nghiệm qua cái dòng sản phẩm này à, rất là tốt cho cho cái việc à, sinh lý của mình các bạn ạ à. thì nếu như các bạn muốn mua hàng hãy liên hệ ngay với hệ thống bên mình 0974 447 557 0937 195 198 nhé bên mình sẽ ship hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi cho các bạn à, có một điều đặc biệt về là các bạn nên lưu ý là cái dòng sản phẩm thuốc cường dương này không dành cho những người bị về tiết tiểu đường huyết áp hoặc là à, về cái vấn đề tim mạch các bạn nhé nếu như các bạn bị những cái vấn đề trên thì các bạn nên sử dụng những cái dòng sản phẩm ngoài da như là chai xịt chống xuất tinh sớm sẽ dễ dàng hơn à, dễ dàng à, nói chung là an toàn hơn cho các bạn nhé đó thì à, các bạn muốn mua hàng hay là cần tư vấn hỗ trợ gì hãy liên hệ ngay với bên mình nha để bên mình có thể tư vấn hỗ trợ giải đáp cho các bạn nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video này xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha